chính chủ cần bán chung cư mini cho thuê có diện tích là 43 mét vuông hướng là hướng chính đông nằm tại khu đô thị Văn Quán Hà Đông Hà Nội khu chung cư mini rất gần với các trường đại học lớn như trường Bưu chính Viễn thông trường đại học Kiến trúc đại học Giao thông Vận tải trường xây dựng nằm ở khu trung tâm đông dân cư đầy đủ tất cả các tiện ích tiện năng rất là tiện đi lại gần xe buýt đây tôi đang đứng ở trong phía tầng 1 của ờ, toàn bộ khu chung cư mini này Thì tầng 1 là sẽ được thiết kế này sẽ bao gồm là một phòng vệ sinh chung Một phòng ờ, một phòng để ở Đây chúng ta đang ở trong phía phòng để ở này Đấy Phòng để ở thì diện tích là khoảng tầm 15 mét vuông Đấy sẽ có khu vệ sinh riêng đây là khu vệ sinh riêng Đấy, có đầy đủ toàn bộ lavabo này bồn cầu và thiết bị vệ sinh rất là đầy đủ để chúng ta có thể ở hoặc là cho thuê rất là tốt Đấy, và ở tầng 1 này chúng ta sẽ có thêm một cái khu vệ sinh chung đây nữa đây Đấy. và đây là cái sân để cho chúng ta để xe toàn bộ khu chung cư mini này của chúng ta là sẽ có một cái giếng trời ở phía bên ngoài nó để lấy ánh sáng và lấy không khí tổng thể toàn bộ của ờ, ngôi nhà đã được thiết kế là sẽ bao gồm 5 ờ, tầng và sẽ được chia làm 9 phòng để cho thuê Đấy, sau đây tôi sẽ mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2 Đấy, tầng 2 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm hai phòng riêng biệt đây ở phía bên uh, trái thẳng cầu thang đây là một phòng riêng đấy. diện tích rất là rộng được nát bằng gạch granite vân gỗ rất là sạch đẹp toàn bộ hệ thống sơn hệ thống điện dây chờ mạng và dây cáp đã đầy đủ hết hệ thống ống chờ điều hòa có cửa sổ mở phía ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí là sử dụng là cửa nhôm kính Việt Pháp cửa thông phòng là được sử dụng là cửa bằng gỗ ni nam phi và bên ngoài đây là khu là sân phơi đây đây là khu uh, ban công sân phơi còn đây là khu vệ sinh Đấy, khu vệ sinh là sử dụng là gạch ốp nát là 30 60 thiết bị vệ sinh và sen vòi đã được thiết kế rất là đầy đủ có cửa là sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp Đấy, thiết kế của căn phòng rất là hợp lý và cái giá trị và hiện tại như theo khu vực này thì à, chúng tôi đã từng xây và đang là cho thuê là một căn phòng như thế này là chúng ta sẽ cho thuê giá trung bình khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu một căn Đấy, và đây là căn phòng vệ bên trong đây phòng phía bên trong đây phòng bên trong thì là với phòng bên ngoài là diện tích nó tương tự như nhau đây chúng ta sẽ có một phòng phòng rất là rộng cả gia đình là chúng ta có thể là sinh hoạt được và đây là khu vệ sinh khu vệ sinh cũng rất là rộng rãi đã có đầy đủ hết toàn bộ thiết bị vệ sinh của sân vòi và ở mỗi tầng là chúng ta sẽ có thêm một cái khu phụ ở đây nữa cái khu này là của chúng ta là sẽ để máy giặt Đấy, đã thiết kế là ống thoát nước và đường nước cấp ở trên tầng 3, tầng 4 và tầng 5 thì cũng sẽ có thiết kế tương tự như ở tầng 2 mỗi tầng chúng ta sẽ được chia làm hai phòng đấy một phòng phía bên ngoài và một phòng phía bên trong như ở ờ, phần trước của video chúng tôi vừa giới thiệu đấy đây là phòng bên trong và đây là phòng phía bên ngoài đấy. tôi vừa giới thiệu cho mọi người là căn à, nhà được ờ, có diện tích là 40 3 mét vuông có hướng là hướng đông được thiết kế ở trong khu vực đông dân cư gần trường học và gần bệnh viện được thiết kế là 5 tầng và được chia làm 9 phòng trọ để cho thuê 9 căn chung cư mini để cho thuê mọi người có nhu cầu và đang được chúng tôi ờ, chào bán với giá là 3 tỷ 7 mọi người có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình